thánh thơ từ thiên đình bài số bốn mươi sáu dám thành tâm loạn Giáng lúc 4 giờ 18 phút Ngày 25 tháng 2 năm 2022 cuộc sống ở đời con ơi khó chỉ bởi khi danh thành thì tâm tham đắm sẽ dần lộ ra khi tâm tham đắm thì chỉ lưu mờ chỉ mà lu mờ thì tham sân si khó lòng kiểm soát khi tham sân si vẫn hành cuộc sống thì đời con khổ như thuyền không bến để nước cũng trôi cuộc đời con người thường hay bị cuốn bởi danh bởi lợi khi con nổi danh còn tham hưởng lợi bằng nhiều thủ đoạn mánh khoe lọc lừa tức là con đã để tham sân si cũng mất tâm mình con ơi ta thời nhật nhở cho con hãy là một người sống biết trên đời không cần danh lợi không tên không tuổi thì sống an bình làm tâm con rộng tâm mà lớn rộng thì con sẽ được an nhiên an định tâm mà an định thì con sẽ hiểu cuộc sống vô thường mọi việc đến đi đều theo quy luật của phước của nghiệp Còn ơi biển nước trong xanh lắng đọng nếu con biết nhìn cuộc sống của mình là chuỗi bài học của cõi vô thường mọi sự nếu đến thì cũng sẽ đi không gì vĩnh cửu của con mãi mãi bởi vì mọi thứ không thuộc về con cái thuộc về con là quyền quyết định để cho lòng tham vẫn hành cuộc sống hãy con chối bỏ tâm tham đố kỵ cho đời an yên bởi khi ái dục không được đáp ứng thì con sân hận dẫn đến si mê làm con mù quáng hành động bản năng không từ trí tuệ lời Phật đã dạy từ những đục kết suốt bao nhiêu năm để nhận ra rằng con người đau khổ là do để cho lòng tham dẫn dắt cho nên con hãy từ việc nhỏ nhất con phải định phân đó do lòng tham ích kỷ của mình hãy do lối sống coi thường đạo đức coi thường giá trị nhân phẩm của mình hãy để tâm mình soi xét mọi việc trước khi hành động thì con sẽ có mình chiếc dẫn đường khiến con không bị mặc phải sai lầm ở nơi cuộc sống con ơi nguồn sống sức mạnh vô biên là từ đạo đức biết kiểm soát mình nhận ra xấu ác thì chọn đúng đường mà con đã định người khôn phải biết nếu chọn tâm linh cho cuộc sống mình thì đó mới là cái chi của tâm bài học hôm nay ta dần cho con chỉ đến đó thôi mong con dần hiểu trình tâm ý mình cho đời đỡ khổ chào con